Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chọn AO Smith, chọn ứng dụng công nghệ Mineral RO để giúp lập tâm trí. Để tận hưởng chất lượng sống hoàn hảo. Đồng hành cùng sức khỏe của cả gia đình. AO Smith, chọn ít, lọc nhiều.